ngàn lần anh nghĩa đôi ngàn lần để nước mắt rơi thành phố hôm nay sương mờ bao phủ nhớ em nhiều anh có ngủ được đâu người ơi em niên này đang là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng. Chơi game 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, em buộc phải nghỉ học giữa chừng vì sức khỏe không đảm bảo. Không có trung tâm cai nghiện game cho người trưởng thành, em được gia đình đưa vào khoa tâm thần, bệnh viện một. 从外头一种地。 tìm cái tiếng cứ gầm rú như này xong hình ảnh này nữa cũng vậy Em đẹp nhất trên thế gian này Gặp em vào thời điểm anh đang chấm tay trả lẽ Chỉ riêng ta không may mắn vậy Muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không gian tay Yêu em là trọng tội anh sẵn sàng ra pháp trường Và thánh ca không gọi tên anh trong lễ đường Và tâm sự không còn là lời rap thường như Don't go down, so for lặng lẽ ôm nỗi đau riêng mình nhà em lặng thinh anh ngờ mình đã xa trong đêm tối khuya lạnh vắng anh nhớ em vô cùng do khẽ hát nghe giọng em dễ thương bên cạnh em